giàu sang chẳng là gì sao bằng tình nghĩa phu thế còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn bao nhiêu là kỷ niệm mình cùng sống bên nhau hạnh phúc vụt tan khi em đành giữ tình con thơ là của mình phải của riêng ai mà nỡ đành sao em quay mặt phú phàng em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đành sao em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đành sao thi sắp tới nên tôi chưa trả lời hôm nay xong hết rồi tình bạn sống trong tôi thư này thay câu nói hùng ơi bọn mình chung lớp chung vui thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi món nợ không vây chứ cha cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay hôm qua dạo phố gặp huyền bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa chẳng quên tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi ngọn nguồn đâu phải do tôi nỡ sao người hơi đường phố mưa bay bay trắng đầu cạn trên ly bôi chưa hết sâu như chiều mưa đổ mưa ngâu đường khuya hun hút ngõ sâu mình ba bốn đứa đêm thâu thư viết còn nhiều nhưng thôi ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài chẳng lên cao sẽ ta tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá ban thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít dối yên lành chữ nghiêng dây mộng mực xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu nhầm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời hôm nay xong hết rồi tình bạn sống trong tôi thư này thay câu nói hùng ơi bọn mình chung lớp chung vui thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi duyên món nợ không vây chứ cha cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay hôm qua dạo phố gặp huyền bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa chẳng quên xuyên chẳng nên đôi ngọn nguồn đâu phải do tôi nỡ sao người hơi đường phố mưa bay bay trắng đầu cạn chén ly bôi chưa hết sâu như chiều mưa đổ mưa ngâu đường khuya hun hút ngõ sâu mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu thư viết còn nhiều nhưng thôi ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài trăng lên cao sẽ ta tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá bạn ơi lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít rồi yên lành chưa nghiêng dây mộng mừng xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu cho lòng vơi hết đắng cay xin em chưa vội lấy chồng như người ta hát diêu bông như người ta trách lá diêu bông chờ em chưa đến bao giờ để anh về thêm giấc mơ đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp em từ buổi xem nhạc dòng ca ngọt em xiết bao lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào tựa như giấc mơ phương nào từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vấn vương từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay em chưa vội lấy chồng như người ta hát diêu bông như người ta trách lá diêu bông chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc ta gặp lòng còn thương thương một người vừa chẳng là mơ nên lòng nức nở thương còn đi yêu thì chưa đến tên gọi tên tình chưa đổ bên nẻo mố mà đi nằm nghe cô đơn thoáng bước trong hồn đã bút về tìm sao rơi gối đêm nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoa ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi chọn đời người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào người ơi người xin đừng e ấp blow huy hoàng xuôi đồ theo than em như xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương rộng lệ đại trang em như xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương rộng lệ đại trang ai vẫn làm ngơ trắng tròn trăng khuyết trăng mờ bao giờ chim sao hẹn hò làm duyên lỡ thương thầm sàng xê điều ly lý duyên tình sao nỡ làm thân chim truyền nhận ước liêu lo người ơi tôi hát sao câu đời chờ họ ơi con sông dài cá lội biệt tâm phải đâu duyên nợ cho mình đợi mong thương người tôi không đông thương tư cho lắm bây giờ buồn thiếu dẫu ca rằng tình dương thì nhớ suốt canh dài còn lắm mộng mơ sao tình chung dánh bơ vơ chầu cao chưa thắm để lâu càng ai vẫn làm ngơ trắng tròn trăng khuyết trăng mờ bao giờ chim sao hẹn hò làm duyên lỡ thương thầm sàng xê điều ly lý duyên tình sao nỡ làm thân chim truyền nhận ước liêu lo người ơi tôi hát sao câu đời chờ họ ơi con sông dài cá lội biệt tâm phải đâu duyên nợ cho mình đợi mong người tôi kiếp lòng đông thương tư cho lắm bây giờ buồn thiếu dẫu ca rằng tình dương thì nhớ suốt canh dài còn lắm mộng mơ sao tình chung dánh bơ dơ màu cao chưa thấm để lâu càng buồn sao tình chung dánh bơ vơ chầu cao chưa thấm để lâu càng vai ngát phong trần năm xưa anh có còn mê sông hồ qua từng mùa kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa tâm hồn tôi thấy lâng lâng buồn buồn em gái hỏi chàng ơi sao anh đắm say trong khúc nhạc ân tình trời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga đời anh đang sống như con đã cho anh thấm ngọt mùi tình tiếng ca thầm lắng xót xa trộm trái tim người yêu của tôi muôn đời nhạc trữ tình có hình người tôi thương cánh hoa tăng tiếng ca đâu có yêu người yêu chính tôi đây gái hỏi chàng ơi sao anh đắm say trong phút nhạc ân tình trời cho tiếng hát nên anh thừa ngân nga đời anh đang sống như con cầm nhà tơ người yêu đã cho anh thấm ngọt mùi trong trái tim người yêu của tôi muôn đời nhạc trữ tình có hình người tôi thương cánh hoa người tặng tiếng ca đâu có yêu người yêu chính tôi đây người thương tôi thì thứ lần này buồn lắm em ơi nhưng chẳng qua sự đời bao nhiêu lần thương bao nhiêu lần nhớ biết người thở sao lòng còn thương nhớ vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình thương nhau làm chi đau thương chuộc lấy chấm nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn xưa em trả cho anh lời đắng cay làm chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần say từ này xin trôi từ thứ lần này buồn lắm em ơi nhưng chẳng qua sự đời bao nhiêu lần thương bao nhiêu lần nhớ biết người thở sao lòng còn thương nhớ vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người người ta phụ mình thương nhau làm chi đau thương chuộc lấy chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn xưa em trả cho anh lời đắng cay làm chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần say từ này xin trôi từ nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần say từ này xin trôi từ của từ ngoài ngót vào nhà ngơ ngàng khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ vu quy thiệp hồng em vừa mới trao tay giờ đã muộn hôn thương đâu gối tròn vào đời để mà lời nguyện xưa em nói yêu tôi đã vàng không hề phai thôi thôi hết rồi hết rồi người đã xa tôi bao kỷ niệm dây dứt trên miên năm năm âm thầm nuôi nấng tình yêu muôn phiền cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ người xa đi hứng hờ thì đành lỡ hẹn hò diệu tình yêu nâng chén ly bồi uống cạn cho sâu với Hồng em vừa mới trao Tay giờ đã muộn Hồn thương đâu gối tròn Vào đời để mà buồn Lời nguyện xưa Em nói yêu tôi Đã vàng không hề phai Thôi, thôi hết rồi năm âm thầm nuôi nấng tình yêu muôn phiền cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ người xa đi hứng hờ thì đành lỡ hẹn hò diệu tình yêu nâng chén ly bồi uống cạn cho sâu với rượu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sâu với trái tim bồi hồi anh biết yêu em rồi là từ đó ta chia phôi năm tháng dần em trôi biết bao giờ ta gặp lại ở phương trời nào em có biết là anh mong ở phương trời nào em có nhớ về anh băng lau lạch xuyên đêm sương trắng rơi vai tôi buồn lành mềm chim buồn buồn rủ nhau bay về đâu ngân ngỡ lũ vườn gọi nhau nào nhưng khi ôm thép súng tê tay đắm mắt bao hư áo thơ sai nơi chốn xa cuộc đời mẹ quăng gánh em còn khiêu sang ánh đèn từ sương mai mẹ biết bây giờ con ngồi phố nhỏ do hèn mưa một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhắn lời thăm đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa còn đó tóc liều vẫn gió ru buồn bận hành quân nên chẳng khó thăm nhau nhưng có nhau như hơi thở vào đời tóc em còn có thơm hương có mây để anh nói chuyện ngày mai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 mắt nhung huyền cả một trời yêu trăng đêm buồn em về lại một bên đã tình ngắm trăng bên chồng có còn thương tôi nữa không hay là em đã quên xa vầng trăng kỷ niệm xin cha tôi về tuổi nàng mười lăm như làn son môi trái tim vai kề vai ấm em thơm mùi hương tóc là đôi mắt nhung huyền cả một trời yêu khi yêu ai biết đâu vàng chia nửa trăng đêm buồn em về lại một bên đã tình ngắm trăng bên chồng có còn thương tôi nữa không hay là em đã quên xa vầng trăng kỷ niệm xin cha tôi về tuổi nàng mưa là em đã quên xa vầng trăng kỷ niệm xin cha tôi về tôi nàng mơ bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa anh ở phương xa tôi người nơi xứ lạ cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại để rồi xa nhau mang nặng biết mai mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại để rồi xa nhau mang nặng mối muốn cho ai bây giờ em xa là đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi đâu xót cho ai bây giờ em xa là đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với chồng anh về lòng tê tái lệ rơi trong tim biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đồ ấy còn thương tiếc khôn nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đem duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát lòng em ơi câu ước thề chưa phai năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi em ơi bao tiếng cười xéo vui theo tiếng đàn trời vơi vòng suốt đêm dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với chồng anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với chồng anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười bao nhiêu biến đổi tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao 这冷。 cây trâu mắm cha khay rượu đôi buồn câu thôi con thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa sớm chiều cuộc bóng cày sâu chiều bên mái lá nghe con nói cười tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mũi mặn gừng đời thấy dịu đôi buồn câu thôi con thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa sớm chiều cuộc bóng cày sâu chiều bên mái lá nghe con nói thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng mũi mặn gừng cây tôi thương vợ tôi xin lời yêu em mãi thôi xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cây giao ước tôi trao nàng nhân cưới em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai tôi vốn nghèo em sang tay trắng cùng nhau hai bây giờ em ơi tôi thân thờ nghe tiếng hàng thông reo thương quá là thương khi nắng ngả về chiều bước